Hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng anh em đến với ca bóng đá Ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu uh, Đó là trận đấu giữa Argentina và Ba Lan Cũng như trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Mexico Thì anh em nào theo dõi trên kênh Thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng cũng như là hòa Những cái ma kèo mà mình đã để cho anh em đúng không Argentina chấp 1 thì anh em chúng ta chiến thắng với kèo Argentina chấp 1 Và Mexico thì anh em chúng ta hòa với kèo uh, Mexico chấp 1 anh em Đấy thì một lần nữa thì xin chúc mừng tất cả anh em ngày hôm qua ở trên kênh cũng như là trong nhóm chúng ta cũng đã có những lợi nhuận cũng như là chiến thắng những mã kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em nhé còn tất nhiên rồi những anh em nào mà thật sự muốn uh, uh, theo nhóm của mình cũng như là muốn đồng hành cùng với mình ở mùa World Cup năm nay thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram còn bây giờ thì quay trở lại với vấn đề chính của video ngày hôm nay điểm qua một chút về những trận đấu của ngày hôm nay đã à, Croatia bỉ cũng như là Canada và Maroc à, càng về cuối những cái vòng à, cuối cùng của vòng chung kết à, World Cup 2022 năm nay thì càng hấp dẫn anh em khi mà tất cả các đội bóng đều đang có cơ hội hầu hết tất cả các bản đấu thì tất cả các đội bóng đều đang có cơ hội đi tiếp và lượt cuối cùng này sẽ là một lượt cuối cùng thật sự là đáng để anh em chúng ta chú ý và quan tâm à, trận đấu ở Croatia và Bỉ cũng như là Canada và Maroc à, Croatia và Bỉ thì mình có làm cho anh em rồi đó à, hôm nay mình sẽ làm tiếp cho anh em những trận đấu của ngày mai đi những trận đấu của ngày mai anh em nhé à, Croat Costa Rica và Đức vào lúc 2 giờ cũng như là Nhật Bản và Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai đây điểm qua một chút nào Ờ, Croatia và Đức Điểm qua một chút về bảng đấu này nhá Croatia và Đức nào Đây Hiện tại thì Tây Ban Nha đang là đội bóng xếp đầu bảng uh, Nhật Bản xếp thứ hai, uh, Croatia xếp thứ ba và Đức là đội bóng xếp cuối cùng khi mà chỉ có một điểm thôi. Tuy nhiên thì vẫn đang là cơ hội cho cả bốn đội bóng anh em nhé Tây Ban Nha thì chắc chắn là có cơ hội hơn rồi khi mà họ sẽ chỉ với đối đầu với đó là Nhật Bản. Còn Costa Rica họ sẽ đối đầu với Đức. Trận đấu vừa qua thì Đức đã cầm hòa à, Tây Ban Nha với tỷ số là một đều rồi và đây cũng sẽ là cơ hội để cho Đức có thể lấy được uh, vị trí cũng như là tấm vé vào cái vòng uh, trong đúng không? Chỉ cần à, Đức chiến thắng Costa Rica thôi Thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn nhiều Khi mà uh, Đức chiến thắng Costa Rica với một tỷ số à, cách biệt trên hai bàn Và Nhật Bản thì không thể thắng được Tây Ban Nha Thì nghiễm nhiên Đức sẽ là đội bóng vào vòng trong Điểm qua một chút về kèo đã <coughs> Kèo hiện tại đang là Đức chấp Costa Rica 2.75 cũng như là trên dưới cả trận là 3.5 Ờ, cả Costa Rica cũng như là Đức đều cần có chiến thắng trong buổi dạng sáng ngày mai cũng như nếu như kết quả là hòa thì hai đội sẽ là hai đội dắt tay nhau đi về nhà đấy và chắc chắn rồi cả hai đội bóng đều không muốn điều đó xảy ra hiện tại uh, trên dưới cả trận đang là 3.5 và chấp là 2.75 một mức kèo rất cao cho anh em chúng ta cũng như là mức trên dưới cả trận tài xỉu cũng vậy 3.5 tài 3.5 à, cả Costa Rica cũng không phải là một đội bóng uh, dễ chơi đối với Đức khi mà Costa Rica vừa có một chiến thắng uh, rất là phải gọi là thuyết phục trước Nhật Bản anh em với tỷ số là 1-0. Đấy. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc thư hùng phải gọi là không có chuyện nhân nhượng đối với Đức đâu. Và tất nhiên rồi, nghiễm nhiên khi mà Đức đã ghi bàn thì chắc chắn rằng Costa Rica bắt buộc phải vùng lên và đây sẽ là cơ hội để cho Đức có thêm những bàn thắng cũng như là trận đấu này sẽ có nhiều bàn thắng nhất. Vì vậy à, mình sẽ gợi ý cho anh em đó là đi kèo tài 3.5. Kèo chấp thì đang khá là cao khi mà à, với cái kèo 3.75 thì anh em chúng ta phải 3 3 trái Đức cách biệt 3 trái thì anh em chúng ta mới chiến thắng và chiến thắng cũng chỉ một chỉ có nửa kèo thôi đấy vì vậy nên là mình sẽ gợi ý cho anh em mỗi một cái kèo đó là tài 3.5 thì anh em nào đồng máu thì anh em có thể theo còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể đi ngược lại nhá còn tất nhiên rồi ở ờ, cái việc trên hay dưới tài xỉu là chuyện ờ, quyết định của anh em còn nếu như anh em mà muốn tham gia vào nhóm của mình cũng như là muốn chúng ta đầu tư đầu tư giải trí và chơi theo kiểu ờ, cách chơi của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là telegram mình sẽ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng chơi theo kiểu đầu tư của mình anh em nhé còn bây giờ thì hẹn gặp anh em những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo